tôi thấy ớn trồn cá hồi chùa nó dẫn vô trồn cá quá trời giờ đi mất hết này hồi mấy năm chùa nước có trần dắt luôn hồi con chín mười tuổi là nó đã bị ô nhiễm rồi à, trồn cá đâu có vô nè tôm lúc đó hả gần gần tết á đồ sáng nào ra lấy cái rổ đứng ở vườn mé mình vớt tôm tôm xanh không sau trước ông ngoại đi lâm thời cũng có tôm á trọng lúc có gần tết đã lấy cái rổ đi hai bờ ao ở mình trước có nước tôm với lại cá chạch cá thác lát rồi nhiều lắm hết tôm thằng thành bự gì không cá lóc cả tàu lúc đó cá lóc mà con nào con mấy bự trầm bá thôi cá lát cũng bự ừ. cá rồi cá tre 你看看。 đây sau khi món đã hoàn thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của mình nếu à, thấy hay thì hãy like subscribe chia sẻ giúp mình xin hẹn gặp lại à, mọi hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp và à, những món ăn độc đáo và lạ nhất xin chào tạm biệt